Nhận định, phân tích trận đấu, dự đoán tỷ số trận Southampton gặp Man City diễn ra vào lúc 3 giờ ngày 12 tháng 1. Southampton tiếp đón Man City ở thánh địa Maris trong khuôn khổ tứ kết cúp Liên đoàn Anh. Tuy nhiên thì chiếc nhà vô địch nước Anh đang có phong độ thăng hoa. Viễn cảnh Jesse tạo nên cú sốc là không nhiều. Nhận định câu lạc bộ Southampton. Đây được cho là một mùa giải tệ hại của Southampton ở ngoại hạng Anh khi họ vẫn chưa thể ngoi lên vị trí bất bảng xếp hạng. Southampton đã từng đánh bại Arsenal ở bán kết Cúp Liên đoàn Anh vào năm 2017 trước khi lọt vào trận chung kết và để thua Man United. Tuy nhiên thì The Saints đã thua đến 7 trên 8 trận tứ kết gần đây nhất. Ở mùa bóng năm nay, Southampton đã lần lượt vượt qua Cambridge United, Sheffield Wednesday và Lincoln để góp mặt ở tứ kết. Tuy nhiên thì cả ba đối thủ mà Southampton đánh bại đều đang thi đấu ở hạng dưới và kém hẳn đội bóng của huấn luyện viên Nathan Jones về thực lực. Trận đấu ấn tượng nhất gần đây của Southampton đó là đánh bại Crystal Palace ở tại FA Cup với tỷ số 2-1 ngay ở sân khách. Tuy nhiên thì đội chủ sân Maris đang đối diện với cuộc chiến trụ hạng đầy khó nhằn tại Premier League. Sau 18 vòng đấu, Southampton chỉ mang về 12 điểm và hiện đứng ở đáy của bảng xếp hạng. Họ kém nhóm an toàn 3 điểm nhưng đang chơi cực tệ ở giai đoạn này. Cụ thể, ở trong 7 vòng đấu gần nhất thì Southampton không thắng, hòa 1 và thua 6. Đã thế, ở sân nhà thì Southampton thắng chỉ có đúng 1 trên 8 trận đấu gần đây nhất. Nhận định về Man City Manchester City hiện đang cạnh tranh với Arsenal ở Premier League và khoảng cách hiện tại đang là 5 điểm khi cả hai đều cùng trải qua 17 lượt trận. Ở các sân chơi khác, đoàn cơn của huấn luyện viên Pep Guardiola đều chơi rất tốt. Cụ thể, họ đã lần lượt đánh bại được Chelsea và Liverpool để có mặt tại tứ kết của League Cup. Ngoài ra, thì đội chủ sân Etihad vừa hủy diệt Chelsea với tỷ số là 4-0 ở vòng 3 FA Cup. Đội bóng cách đó 3 ngày, họ cũng đã giành chiến thắng ở vòng 18 Premier League trước Chelsea với tỷ số là 1-0. Như vậy là Man City bất bại 6 trận liên tiếp ở mọi đấu trường, hòa 1 vào tháng 5. Tính ra thì Man City chỉ thua một trong 12 trận gần nhất với 4 chiến thắng ở 5 trận gần đây. Ở thành ngoại hạng Anh, Man City hiện đứng thứ hai trên bảng xếp hạng sau khi mang về 39 điểm qua 17 vòng đấu. Họ kém Arsenal 5 điểm, nhưng đây là con số hoàn toàn có thể san lấp được. Kể từ năm 2016, Man City không thua một trận sân khách nào ở Cúp Liên đoàn Anh trong vòng 90 phút. Trên sân khách thì Man City đã toàn thắng 3 trận xa nhà gần đây. Các chuyên gia còn chỉ ra rằng Man City đánh bại Southampton ở cả hai lần đối đầu trước đó và đều ghi nhất được là 4 bàn. Với đẳng cấp vượt trội và đang rất hưng phấn sau chuỗi trận ấn tượng, gần nhất đó là đánh bại Chelsea. Cho nên nhiều khả năng Man City sẽ áp đảo đối thủ ngay từ đầu để có thể sớm định đoạt trận đấu. Cho dù đây là trận đấu diễn ra trên sân Maris, nhưng khó có thể đặt niềm tin vào đội chủ nhà. Nên nhớ là Southampton đều thua cả 3 trận sân nhà gần đây tại Premier League, trong đó có 2 trận thua đậm trước Newcastle và Brighton. Do đó mà nửa xanh thành Manchester đủ sức có một chiến thắng đậm. Những thông tin về lực lượng của hai đội Southampton Livramento Benka Kotchap Radios Wancott MC Cathy bị chấn thương Man City Ruben Diaz chấn thương với đội hình dự kiến của hai đội. Southampton, các cầu thủ dự kiến Bazunu, Perouse, solisu, Kaletaka, Lianco, Midland nice, World Prosi, Eno Nozzi, Aribo, Edozi và Adams. Câu lạc bộ Man City, các cầu thủ dự kiến Ortega, Lewis, Stones, Laputi, Gomi, Rodri, Wendogan, Bernardo Silva, Palmer, Grealish và Alvarez. Những thông kê đáng chú ý của hai đội. Man City đã thắng 12 trận đã qua tại Premier League. Man City giữ sạch lưới 5 trên 7 trận gần nhất tại Premier League. Man City đã ghi ít nhất là 2 bàn ở 7 trên 8 trận sân cách gần nhất tại Premier League. Có hơn 2,5 bàn thắng được ghi trong 5 trên 6 trận gần đây của Southampton ở tại Premier League. Man City đang bất bại 11 trên 12 trận đối đầu gần nhất với Southampton ở trên mọi đấu trường. Southampton đang bất bại 7 trận sân nhà ở tại Premier League. Nhận định về tỷ lệ mức kèo chấp Màn thể hiện cực kỳ thất vọng thời gian vừa qua đã khiến cho Southampton thua kèo tới 8 trên 9 trận gần nhất ở trên mọi mặt trận trong đó có 3 trận thua đậm trước Newcastle, Liverpool và Brighton. Thậm chí đó là hai lượt trận gần nhất tại Premier League, họ đều đã thua cách biệt trước Fulham và Nottingham. Trong khi đó, chỉ trong thời gian ngắn gần đây, Man City đã hai lần đánh bại Chelsea và một lần vượt qua Liverpool. Qua đó, chỉ để thua kèo 1 trên 5 trận gần nhất. Do đó, kèo trên sẽ là sự lựa chọn sáng suốt. Nhận định về tỷ lệ kèo tài xỉu Hiện tại thì Southampton đang nằm trong top 3 đội thủng lưới nhiều nhất tại Premier League. Cụ thể hơn là họ đã nhận 33 bàn thua sau 18 lượt trận, chỉ ít hơn so với Nottingham và Bournemouth. Cả hai lần chạm trán với nhà đương kim vô địch Premier League ở gần đây. Đội chủ sân St Mary's đều nhận 4 bàn thua mỗi trận, trong đó có trận lượt đi vào hồi tháng 10 vừa qua. Trong khi đó thì Man City đang là đội bóng có thành tích ghi bàn tốt nhất ở ngoại hạng Anh lúc này với 45 bàn sau 17 trận. Theo đó thì người chơi nên tham gia lựa chọn cờ tài ở trận đối đầu này. Dự đoán tổng số bàn thắng sẽ là 4 và nên chọn cờ tài. Nhận định về kèo châu Âu Trong cả hai lần đối đầu gần nhất thì Man City đều dễ dàng vượt qua đối thủ này với tỷ số đậm. Cụ thể là họ đã từng thắng 4-1 ở sân khách tại sân chơi cúp FA mùa trước và ở trận lượt đi Premier League mùa này họ đã thắng với cách biệt là 4 bàn không gỡ. Hiện tại, Southampton đang ở đáy bảng xếp hạng giải đấu lớn nhất xứ sở sương mù và đang kém nhà đương kim vô địch tới 27 điểm và đá nhiều hơn một trận. Điều này đã cho thấy được là thực lực của họ là rất hạn chế. Do đó mà đội chủ nhà rất khó để có thể tạo nên được bất ngờ. Dự đoán về kết quả trận đấu Man City chắc chắn là đội được đánh giá có nhiều cơ hội chiến thắng hơn kể cả là không tung ra đội hình mạnh nhất. Bằng chứng chính là màn hủy diệt Chelsea 4 bàn không gỡ gần nhất. Đội bóng của Pep Guardiola được dự báo là sẽ tiếp tục nối dài mạch thắng khi chỉ phải gặp Southampton ở FA Cup. Xét về phong độ và tương quan lực lượng rơi đội, trang Sportmode dự đoán cho thấy được là kết quả có khả năng xảy ra nhất của trận đấu này là Man City thắng với xác suất là 65,4%. Một chiến thắng cho Southampton có xác suất là 15,21%, trong khi tỷ lệ hòa trong 90 phút